đã đi hay một phần ba quãng đời Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi Nhiều lần muốn đổi chân buông lại nghỉ ngơi Do em khó hay là đời có em ơi Muốn nói cho em nghe bao nhiêu là điều Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu Về ký ức, về bao câu chuyện tình yêu Nhưng nói chung là anh đã yêu em người ơi Hay quá Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị em. Nam Thư, à, bạn nữ kế bên và quý vị khán giả. Dạ em tên là Lê Hoài Thoại, em 30 tuổi, em làm sửa chữa điện thoại di động ở Củ Chi. Quê ở Củ Chi luôn hả Thoại? Dạ quê em ở Củ Chi luôn. Thoại 30 tuổi sửa ừ. điện thoại ở Củ Chi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mời bạn nữ. Em chào chị Nam Thư, chào anh Quỳnh Linh, chào, chào em. bạn trai bên kia Em tên là Trần Thị Thu Hương, năm nay em 23 tuổi Đến từ thành phố Buôn Ma Thuột Em đang là dược sĩ Em làm ở quận mấy? Dạ, hiện tại em đang làm ở bên quận 8 anh ạ Quận 8 đi Củ Chi chắc cũng hơi gần rồi nha <laughs> Bây giờ mình nói chút xíu về uh, ưu điểm và khuyết điểm đi Thoại em ờ, rất là ờ, chú tâm cho công việc rồi khuyết điểm là gì ít nói với lại em ờ, không có giỏi giao tiếp lắm à nhút nhát thôi đúng không rồi sửa điện thoại người ta vô ta sửa thì không có nói cái lo sửa điện thoại không hả dạ em chỉ nhận rồi em sửa thôi em sửa giùm anh cái điện thoại coi Hồi <laughs> nay giờ gọi không được, mất màn hình rồi luôn, vô internet không được luôn ơi, dạ. nghĩ sao người ta sửa điện thoại thông minh, anh đưa cái điện thoại đó ra sao sửa được anh lên Tịnh cài internet vô Cài internet vô, anh niềm tin dữ quá Vậy còn à, Hương, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em à, cũng rất là nhút nhát, cũng rất là ít nói, cũng à, hơi cứng đầu. Em nhận định em cũng hơi một đứa hơi vô tâm một xíu. Em rất thích đi à, hát và giao lưu với à. mọi người. Hát giao lưu liền em. Anh đã đi hết một phần ba quãng đời Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi Nhiều lần muốn đổi chân buông lơi nghỉ ngơi Do em khó hay là đời khó em ơi Muốn nói cho em nghe bao nhiêu là điều Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu Về ký ức, về bao câu chuyện tình yêu nhưng nói chung là anh đã yêu em người ơi hay quá Hình. Bài này một bài hit của anh Trịnh Thăng Bình đúng không? Trời Vậy dạ, ơi. đúng rồi. Hay quá, không phá hit của anh Bình hát hay quá. Dược sĩ mà hát hay nữa về chết rồi người á. Ờ, luôn á. Bên đàn gái ta hát vậy, bên hát, đàn trai. Hát em. Hát đáp giao lưu liền. Luôn. Nào. Từng hạt mưa lung linh xôn xao để mộng mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình mình giạt dào Phố xa thêm tan gian này về mơ lúc phải kể Vẫn thấy quanh mặt tình yêu vẫn đam mê Nhẹ nhàng rũ trên mưa ngâu Lung linh cơn mưa to Mưa reo mãi làm gì do sâu Hơi trái tim cô đẫn lạt lội Hãy nước mắt cười Để thấy quanh ta tình yêu vẫn có đôi Đặt bàn tay lên khóe môi Chiết thôn vẫn xa vời đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông người yêu hỡi em biết không vẫn say đắm trong lòng dù thời gian trôi qua tình vẫn trao người thiết tha khi em thấy cô đơn lòng em nhớ anh anh mong bước chân em về trong nắng mai Đừng màn bóng đêm vô tình về vây kính trong tâm hồn Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương Hai Chà Mạnh mẽ lên em ha Dạ Mình nếu mình chuyển cái đó thành anh với em thì mình sẽ hát mạnh mẽ hơn nữa Được không? Sáng Để sủa chị. chị Đẹp trai Chào em Hơi nhút dạ. nhát Nhìn mặt là thấy vui rồi đó dạ. em có đang giận ai không? à, tại vì em hơi hợp quá hồi, hộp, hả dạ. thoải mái lên có anh bên cạnh nè thoải mái lên <laughs> mặt thấy cưng dễ <laughs> sợ nhỏ lớn ra đường có ai nói mặt mình buồn không ừ dạ có có hả mà dạ. tức là bây giờ đang vui đang buồn hay đang bình thường dạ tại vì mặt em nó vậy lúc đấy. nào nó cũng vậy mấy người này là không có đi khai trương được <laughs> ừ. thấy không dạ. gương mặt khó đi khai trương lắm ta thì tới sau thôi đúng rồi nhưng mà tết đó rồi vậy đó bây đừng... giờ em mới về nhà anh chỉ em nè em về nhà em để cái gương trước mặt á em nhìn vô cái gương nè không có ai em đóng cửa hết trơn Dễ nếu em nhát lắm. đóng cửa hết <laughs> em làm như thế hoài á cái cơ mặt á nó sẽ vận động nó sẽ thay đổi để nó có nhiều cảm xúc trên gương mặt hai em trai nghe lời anh đi dạ. hồi đó cái mặt anh thấy gốm luôn cái mặt anh sau đó anh soi gương hồi đó dưới quê mà nhút nhát lắm sau đó lên mà soi gương mình làm vậy hoài đó làm hoài cái mặt mình nó nó cơ mặt nó thay đổi và tự nhiên cái mặt nó sáng lên liền chứ đẹp trai lắm chứ bộ không nào dạ. trời ơi sáng trưng trời cũng hot boy lắm đừng có giỡn cái này tôi tút lại à, nửa tiếng hồ tôi bảo đảm ấy, nhìn không thua gì sơn tùng mtv trời ơi mặt hàn quốc ha mắt một mí thoại giờ mình đối thoại với chị nè thoại ừ. có trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ thì trước giờ em cũng chưa có mối tình nào hết à, em cũng có đơn phương ờ, một hai người nhưng mà cũng chưa có nói ra trời ơi bây giờ là vậy như là để ý mà đơn phương ai hoặc là thích ai người ta hay gọi là dùng từ crush á mình crush dạ. người đó đúng ừ. không dạ chưa trải qua mối tình nào luôn chưa yêu ai đúng luôn rồi hả? dạ chưa tội nghiệp nhỏ không trời ơi hương vậy còn hương em trải qua mấy mối tình rồi dạ nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chưa có hiện tại em có quen một hai người nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi ờ. sau đó thấy hai bên không hợp nên là tụi em không có đi tiếp nữa có nắm tay chưa dạ có có uh, ờ, ờ, hôn chưa vậy dạ chưa chưa chưa thấy chưa vậy chưa phải là tình yêu nắm tay ai chưa thời đi học cũng có nắm tay với bạn nữ nắm tay bạn nữ chơi kéo co rồi vậy hả dạ nắm, nắm tay sao? bạn nữ thấy cảm giác làm sao dạ đó là chỉ, chỉ là bạn thôi cái đó mình không tính nha dạ ê chà tình trường là chưa có gì như trang những người trăng. còn sót lại sài gòn chưa yêu được dễ thương trong trắng ngây thơ thời đến qua anh coi đàn gái sao mà dạ. đàn trai hiền khô ô chào em gái dạ chào anh mở kiến ra thử xem nào trời ơi chớp mắt tao nói chớp một cái tao nói nó tắt đèn luôn ơi mắt rất là xinh nha Hồ dạ, ừ, mắt xinh dữ gì anh. mắt sáng lắm luôn á dạ. em mở kính ra em xinh gấp 10 lần khi đeo kính Dạ. mà đeo kính phải chọn cái kính nào nó hợp nó còn xinh hơn nữa dạ trời đàn trai thấy là chịu rồi đó dạ nhưng mà bên đây hiền quá à hai đứa hiền nữa nhút nhát nữa rồi giờ ai nói chuyện với ai rồi một cái người trụ cột trong gia đình nếu mà hiền quá em thấy như sao đôi lúc cũng phải mạnh mẽ lên nữa đúng rồi phải mạnh mẽ lên nha đừng có hiền quá em không thích điều gì ở đàn ông không có được gia trưởng à này mà gia trưởng cái gì này chỉ có sợ vợ thôi nó hiền quá chắc chắn hiền hơn bên đàn gái à, dạ. nhát hơn đàn gái nhưng mà cặp này anh thấy được cái nha hợp rất hợp lý luôn đàn trai chịu đàn gái đó nha được đó dạ vậy còn à, bên à, thoại em thích một mẫu người con gái như thế nào không cần cao lắm đâu à, nhỏ nhắn dễ thương được là chị được ừ. cái này em dư đã sức ứng được luôn đàn gái dư xăng dư sức da trắng da đen gì có không tiêu chuẩn gì không ờ, dạ không ờ, em chỉ ờ, chỉ cần lịch sự lễ phép với lại người lớn là được rồi trời ơi con gái thì ai em lễ phép quan trọng là mình như thế nào thôi thoại có tật xấu gì không khai thiệt em ngủ cũng nhiều lắm à, mấy ngày nghỉ là em ngủ nguyên ngày luôn à, thích ngủ đúng không dạ ngủ rồi có ngáy không dạ không à, ngủ rồi có đạp không dạ không ngủ rồi có lăn không dạ không không luôn hả dạ. ngủ im nằm im cục vậy hả dạ có gì nữa không khai thiệt nha khai thiệt nha dạ không em không có ừ, cà phê hay là ăn nhậu gì hết ừ giỏi rồi em có tật xấu gì không kể chị nghe luôn dạ tật xấu của em em thấy em ham ăn ham ăn nó khác thích ăn ham ăn ham, ham ăn, ăn là ăn dành của người khác ăn còn thích ăn là mình mua ờ. càng à, nhiều đồ ăn càng tốt thích ăn là rất là mình rất thích rất nhiều đồ ăn còn ham ăn là cái gì cũng ăn Dạ cái gì cũng ăn và ăn cái gì Ăn nhiều luôn Dạ thường em đi với đám bạn của em thì em rất là chân thật là em là đưa anh sau cùng À đôi đũa vàng là em á đúng không? dạ. Cái đó là thích ăn thôi Em dạ. thích ăn không? Dạ cũng thích chị Em có cũng có biết nấu ăn nữa Rồi biết nấu ăn luôn giỏi dạ. nhở Nấu món gì? Dạ canh rồi à, xào rồi à, nấu gì em cũng làm được hết ừ. Rồi bây giờ em là đang à, sống ở Củ Chi dạ, Là vâng, em sống chi. với ai? Dạ em sống với là ông bà ngoại Ông bà ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ bảy mươi mấy tuổi rồi à, Rồi ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ em đã mất ờ, từ, sớm Sống với bà ngoại từ nhỏ luôn hả? Dạ Vậy là em cũng không có anh chị em gì hết hả Thoại? À, dạ em cũng có một người em nhưng mà cũng đã bị tai nạn giao thông mất uh, cách đây ba bốn năm rồi đi buồn với em điều đó ha à, Dạ không sao Rồi bà ngoại làm gì Thoại? Dạ ông bà ngoại hiện giờ thì đang buôn bán với là cô gì ở bên Bình Dương Là dạ. nuôi em từ nhỏ tới lớn luôn Em à. ở với ông bà ngoại Dạ em ở với ông bà ngoại từ nhỏ Tội nghiệp ông bà quá nha Thương quá à, Thương quá Tức là một mình tự lập rất sớm vậy là chắc chắn là ông bà ngoại cũng hết sức là mong em sẽ có một gia đình ổn định đúng không dạ ừ, chị cũng mong hôm nay em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của em rồi bây giờ chúng ta gặp gỡ người thân xem à, ý kiến như thế nào nha thoại đi với ai thoại dạ bữa nay em đi với lại à, hai dì của em dạ à. có dì út và dì năm rồi xin chào à, bên đàn trai dạ em là dì út của cháu hoài thoại thì nói chung là cháu ở nhà thì từ nhỏ giờ ở với ông bà rất là hiền và dễ thương cháu rất là siêng năng cô gái bên đây thì út thấy rất là dễ thương hiền và <laughs> xinh xắn à, nếu mà được thì hai đứa cho nhau cơ hội bấm nút để mình tiến xa hơn nữa yeah. xin dạ. cảm ơn chương trình trời còn dạ. À, chị kế bên là gì gì luôn hả chị năm nói về câu đi chị năm nãy sao chị năm khóc vậy Tôi thấy tội à, đi là đi à, không có mẹ thương ừ. có gì hay gì không mà thấy tội nghiệp Dì có mong muốn điều gì ở cho Thoại cho cháu không? Mong muốn cho nó ừ, gặp bạn gái cho nó kết hôn để để nó ừ, có gia đình cũng mừng cho nó. Thoại nó ngoan không gì? Ngoan. Nó có dắt ai về chưa? <laughs> Chưa. Dễ gì nắm tay nó còn không dám mà. Dạ, hy vọng rằng với sự ủng hộ hỗ trợ của hai dì á thì Thoại sẽ cố gắng để làm lụng để phát triển ha. À, mấy đứa trẻ giờ nó cũng giỏi lắm. Nó sẽ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào và nó năng động sáng tạo nữa rồi thấy nãy gì ngồi gì cứ quệt nước mắt hoài à vì là thương thoại dữ lắm luôn ha dạ rồi cảm ơn hai dì nha à, em gái đi với ai vậy dạ hôm nay em đến chương trình cùng với bác gái chị gái và các bạn của em dạ em xin chào gia đình của Hương Rồi Chào à, hai MC Quyến Linh và Nam Thư Dạ Hai dạ. MC à, vui tính, <laughs> dạ. dễ thương Vâng, thì trước hết thì ờ, ờ, cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho các cháu có cái buổi gặp gỡ hôm nay Thì ờ, cháu Hương ấy thì sinh ra ở thành phố Buôn Mê Thuột trong gia đình hai ba mẹ đều là giáo viên dạ à, nên là cháu cũng được uh, dạy dỗ uh, ngoan hiền lễ phép dạ. chứ khi nãy nói cái gì um, vô tâm cái gì thì tôi thấy là cháu dùng từ sai đấy chứ còn <laughs> thực ra cháu rất ngoan lễ phép tôi ở dưới Sài Gòn này thì cháu ở với tôi rất biết lễ phép kính trên nhường dưới đấy là đối với cháu hương còn cháu thoại bên này thì tôi thấy cháu rất là hiền dễ thương chân thành cũng rất là mong thì thông qua cái chương trình này thì hai cháu tạo cơ hội cho nhau mình gặp nhau mình tìm hiểu thêm có cái tình cảm yêu thương chia sẻ đồng cảm thì có thể các cháu sẽ tiến tới xây dựng được một gia đình hạnh phúc dạ cảm ơn nàng gái nhiều chắc dạ. là bé ờ, nói chuyện ờ, mình vô tư nhưng nói nhầm vô tâm <laughs> nãy quỳnh linh nhìn mặt thì rất là phúc hậu luôn dễ thương rồi bây giờ là chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt cố dạ. lên nhà thoại cố lên yeah. Dạ. bây giờ mình gặp bên đàn gái mình mạnh mẽ lên nha có anh Quỳ Linh ủng hộ đây đừng có lo gì hết kéo rào rồi không gian này là của các bạn Dạ. dạ, lớn lên theo ngoại dạ, dạ à, em cảm ơn anh à. anh hy vọng là sẽ được uh, hát cho em nghe hàng đêm ồ oh, dạ em em cảm ơn anh dạ em cũng có món quà gửi cho anh dạ chợ xương rồng nếu mà hai mình đi đến thành đôi á thì à. cái cây xương rồng này tượng trưng cho là anh sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn còn anh có thấy cái cây nấm lùn ở đây không thì nó giống như em em sẽ luôn ở bên anh giúp đỡ anh anh cảm ơn em <laughs> đây đây món quà này là là tai nghe đúng không dạ ủa cái này xài làm sao thoại dạ để em đeo cho bạn nữ ờ à, đeo cho bạn nữ đi đó cái, cái Ủa chứ không phải là cái này đeo lên tay hả anh? À dạ cái cái cái này thì mình để mình nghe nhạc sau à. Ta hỏi nó hồ dạ không? Dễ thương Đeo quá là à. đeo lên đây đúng không? Còn dạ. không là bây giờ đeo này là để mấy nghe nhạc sau hả? Dạ. Rồi. À. à. Sao rung dữ vậy? Um, rung không? Dạ, rung không? Rung. rung phải không? Dạ. Nắm tay thử dạ, bạn. Nắm tay cái hết rung. Nắm đi nắm thử coi, hai đứa nắm thử coi. Được, hai đứa nắm tay chứ bắt tay gì? nắm tay chứ phải bắt tay gì? Ừ đó. đây, đây, đây, đây. À họ hỏi bạn gái có sửa điện thoại không điện thoại có hư gì không có hư gì là anh sửa cho em à, dạ <laughs> thôi về chỗ dễ thương quá ngồi đi điện thoại thấy chưa hiền không dễ dạ, hiền đàn trai hiền lắm luôn á rồi bây giờ nè hai đứa đó trò chuyện với nhau đi mình cảm giác coi lần đầu tiên hai con người chưa bao giờ biết nhau gặp nhau nói chuyện tình yêu với nhau thế nào rồi bắt đầu anh cảm thấy em uh, giống như những gì anh tưởng tượng lúc vừa nãy anh tưởng tượng em là như thế à, anh tưởng tượng em là một người à, nhỏ nhỏ dễ thương kéo rèm ra anh cũng hơi bất ngờ anh không ngờ là lại giống giống với cái dạ. sự tưởng tượng của anh như thế này dạ thành em thì <laughs> em em xin lỗi như vậy em có tưởng tượng là bên anh sẽ là làn da trắng ấy. nhưng mà ừ. không sao em cũng rất là yêu thích cái làn da ngâm của anh anh um, anh muốn hỏi là ờ, một tháng thì em có thể rảnh được bao nhiêu lần? Hỏi một tuần chứ tại sao hỏi một tháng? <laughs> thường em sẽ rảnh thời gian là cuối tuần ngày thứ bảy với chủ nhật nếu mà hai đứa quen nhau thì em cũng muốn anh với chút thời gian ngủ và đi ra đường dạo chơi với em Em có ngại đừng quả đường xa từ củ chi xuống bên quận bốn à, không anh không anh không có ngại dạ vậy dạ quan điểm tình yêu hôn nhân của hai đứa là gì nếu mà đã kết hôn thì sao kinh tế mình sẽ tính toán như thế nào thoại có quỷ dạ. đen không đồ dạ tất nhiên là không rồi kết hôn rồi thì uh, kinh tế sẽ do dễ giữ em chỉ uh, ở đạo suốt đời thôi thương <laughs> quá à. dễ thương quá à một chàng trai hết sức là tình cảm chị nhìn em chị rất là xúc động luôn á bởi vì chị biết em ờ, em rất là thiếu thốn tình cảm và chị thấy hương cảm giác yeah. Dạ. chị ngồi kế bên hương chị cảm thấy hương rất là ấm áp hy vọng là hai đứa sẽ sẽ dạ. bấm yeah. nút cho nhau cơ dạ, hội yeah, nha thoại hỏi coi nữa về em thích sinh con trai hay con gái đúng rồi em em thích sinh con trai con gái anh thì anh không quan trọng cái chuyện trai gái đâu anh nghĩ con nào là cũng mình cũng thương hết dạ thì cái chuyện sinh con trai con gái theo em thì chủ yếu là do bên đàn ông là theo yeah. Dạ. cái <laughs> theo em đi học là vậy nhưng mà uh, muốn thì em vẫn muốn có một đứa con trai có một đứa con gái nếu mà có gái không thì chuyện nó cũng không quan trọng đó là con đều là con của mình anh hy vọng là anh có thể uh, dùng cái ờ, quãng thời, thời gian còn sau này để chăm sóc được cho em nó dồn nén bao nhiêu năm mới nói được câu đó <coughs> bây giờ nè phải thấy tim mình có khác thường chưa dạ em, rất rung rất rung đúng dạ. không tim ờ, có cảm thấy rung rinh trước ừ. bạn gái không dạ có có, có hả à. còn em thì sao hả hương dạ em đem bị đốn tim bởi những câu nói của anh <laughs> trời ơi hai bạn để tay vào nút bấm và nhắm mắt lại Chúng ta chỉ quyết định trong 3 tiếng đếm Chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian Chúc mừng Thoại Chúc mừng em, chúc mừng em, chúc mừng Thoại Vui lên nè, vui lên, vui lên, vui lên. lên Cưng quá Nắm tay bạn gái nắm đi Nắm tay, nắm tay đi Rồi, hai đứa quay ra đây Bây giờ uh, Thoại phải nói một điều gì đó với uh, gia đình uh, bên đàn gái gia đình của hương nha dạ con uh, xin phép gì uh, cho con có cơ hội uh, để uh, đến được với uh, với hương con hứa gì là con sẽ chăm sóc cho hương mốt nhớ gì nhớ đem điện thoại cho con sửa giùm dì năm khóc nữa kìa thấy thương quá dì năm khóc kìa nói với dì gì đi dạ cảm ơn uh, à, dì Năm dí dốt đã ờ, tiếp theo con ờ, tham gia chương trình hôm nay nè Thoại với lại Hương hai đứa dễ thương lắm luôn á dạ. thật sự là cái sự có mặt của hai đứa ở đây á nó làm cho chúng tôi tin hơn rất là nhiều hạnh phúc đang ở đâu đó rất gần với chúng ta tất cả mọi người đang ngồi ở đây và anh Quỳnh Lê biết rằng cả khán giả đang xem truyền hình đang rất ủng hộ hai bạn bởi vì hai trái tim này rất là dễ thương luôn một người là dược sĩ một người sửa điện thoại có mặt bằng nào đó một bên sửa điện thoại một bên là bán, thuốc. hợp lý quá trời rất hợp lý và dạ. tuổi trẻ bây giờ rất là giỏi cố gắng lên các bạn nha mong rằng một ngày nào đó sớm nhất anh quyền linh chị nam thư ừ. sẽ nhận được tin vui của các bạn và anh quyền linh với chị nam thư hứa rằng nếu các bạn là đám cưới chị đi đó nha chị đi đó anh dạ. quyền linh và chị nam thư sẽ à, đi anh chị đi dạ. nào hứa với chúng tôi đi dạ hứa đi nào để chúng ta để tay vào nào cố gắng lên các bạn trẻ nha cố gắng chúng tôi nha. tin vào điều đó với ánh mắt các bạn tôi tin vào những tình yêu rất là chân thật chúc mừng các bạn dạ. thang anh dạ, dạ. chưa gì nữa chưa hung đúng rồi nụ hôn đầu tiên thoại chưa bao giờ hôn và hương cũng chưa bao giờ nụ hôn đầu tiên đầu đời nụ hôn đáng nhớ nụ hôn lịch sử tình yêu của hai đứa hôn dạ. cho gì năm gì sáu sướng cái coi dạ ừ, con xin phép ờ, gì cho con cho con hôn em hương một cái ừ biết hôn không dạ biết không dạ dạ biết biết hôn vô lại vô đó để nguyên để nguyên chưa chưa chưa gì hết bên má bên kia để nguyên để nguyên để, để nguyên, nguyên để yên để, để yên nguyên chưa y nguyên chụp tấm hình lưu niệm mở cái tay ra chụp tấm hình mạnh vô phun hít vô hít vô rồi cảm ơn anh dễ thương quá à thấy sao dạ thơm anh thơm, thơm. Anh. dễ thương lắm luôn á thật sự luôn á anh thích nói chuyện với hai đứa lắm cố gắng chăm sóc hương nghe thoại dạ. về cho gửi lời thăm ông ngoại thoại bán điện thoại ở với ông bà ngoại dạ những chiếc vé xem phim gửi tặng cho hai bạn trẻ hai bạn đến ờ, cụm rạp cinebox hai trăm mười lý chiến thắng có rất nhiều phim hay để hiểu nhau trò chuyện với nhau và yêu nhau nhiều hơn